Xin chào các bạn, thì hôm nay mình à, muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề các à, mọi người mà về quê đó các bạn Thì à, mình thấy trên tiktok có nhiều người bạn đăng cái clip là chụp cái, cái tụ tập đông người đó, về quê biết khi nào hết dịch đó các bạn Rồi phiền trách người ta đó các bạn Thực sự là mình quan theo quan điểm của mình là các chính quyền nên cho người dân về quê đó nha các bạn Tại vì về quê á thì cái mà cái khả năng mà, mà, mà giãn cách nó sẽ dễ hơn các bạn ở trên thành phố này á nhà trọ ví dụ nhà trọ đó thì nó san sát nhau nó rất là đông cho nên là cái khả năng mà bị lây nhiễm rất là lớn trong khi mà đưa về quê á mỗi nhà nhà dưới quê nó cũng rộng rãi nó thoáng mát hơn và nó cũng cách xa nhau nữa nó cũng ờ, nó không nó, nó không cách xa nhưng mà nó cũng không san sát giống như ở thành phố thì khả năng mà lây nhiễm nó rất là thấp đó, khả năng lây nhiễm rất là thấp đó các bạn và thậm chí tới cái, cái nếu mà cái thời điểm đầu dịch đó, người ta có thể còn chủ quan chứ còn tới thời điểm ngày hôm nay thì người ta cũng đã biết được số lượng người chết số lượng người nhiễm cái mức độ nguy hiểm nó như thế nào bản thân mỗi người thì người ta cũng sẽ tự ờ, ờ, tự 5k tự bảo vệ bản thân của mình rồi mình xem qua những cái video mình thấy là người ta cũng đeo thậm chí là hai ba cái khẩu trang luôn chứ không phải một cái nữa người ta còn bảo vệ người ta tới mức đó đó cho nên là à, nên cho người ta về quê thứ nhất là để người ta ở quê có rau ăn rau có cháo ăn cháo ở đây người ta cũng không không có trụ nổi để chính quyền hỗ trợ thì nó cũng chậm lắm chứ không phải là nhanh được nhưng mà cái lương thực thì người ta cần nhanh chứ giờ đợi giải ngân giải à, giải giải này giải kia thì nó rất là lâu trình ký rồi rất là lâu tới tay người dân người ta cũng chịu không có nổi người ta phải cho nên là về quê là mình thấy là rất là rất là hay còn các bạn mà đăng lên các bạn thấy tập tụ tụ tập đông người á các bạn nói là là là, là biết nào hết dịch khả năng lây nhiễm rất cao các bạn có biết là khi mà các bạn lập cái chốt đó thì nó mới dẫn đến là đông người chứ còn không có cái chốt đó thì xe họ sẽ lưu thông một cái ào qua rồi chứ thôi xe nào mà đâu mà lưu thông cái kiểu mà mà đông như vậy thì kiểu tai nạn nó còn chết còn còn nhanh hơn là covid nha các bạn trên đường các bạn thấy tụ tập đông thì chỉ có là kẹt xe và coi như là đóng chốt còn nếu mà các bạn mở cái chốt ra thì mỗi ví dụ như người ta về á người ta sẽ chạy cũng không thể nào chạy sát gì được, được mà người ta về ví dụ như người ta có về người về giờ này người về giờ kia không thể nào về mà, mà cùng giờ mà đông như vậy được cho nên là người ta không thể nào mà tụ tập đông gì được tại vì do cái chốt khi mà người ta đến đó người ta bị dừng lại thì thằng sau đến nó dùng dừng lại thằng sau đến nó dừng lại thì nó mới là đông chính cái chốt đó mới là cái tạo lên cái đám đông để mấy mấy mấy bị bị lây chứ không phải là tự nhiên tự nhiên ai đâu tại chạy đang chạy dồn cục cùng cục để cho mà lây các bạn đó cho nên là các bạn đừng có chụp mấy cái hình đó các bạn nói ừ bị gì, gì biết khi nào hết dịch gì biết khi nào hết dịch các bạn chụp mà các bạn không có suy nghĩ các bạn nói các bạn không có hình dung ra được cái câu chuyện là như thế nào hết đó từ đâu mà ra hình hình thành cái đám đông đó đó từ là cái cái chốt nếu mà các bạn mở cái chốt đi thì xe nó lưu thông nó đi qua luôn xe nó lưu thông nó đi qua luôn xe nó lưu thông nó đi qua luôn đó thì khi mà người ta về mỗi người mỗi tỉnh mỗi người mỗi nhà thì nó sẽ càng dễ dàng kiểm soát hơn nó dưới quê nhà cửa nó thông thoáng khả năng mà mà là lây nhiễm không có ẩm mốc nó không có ấy nó sẽ còn đề kháng nó còn mạnh hơn nữa đó cho nên là để đây á ví dụ như nguyên thành phố nguyên cục lớn như nè dân cục cục vậy nó lây nhiễm rất là dễ dễ bây giờ nguyên cục lớn này tản ra bớt đó. là nó sẽ ít lại càng càng gom lại thành cái cục đó nó càng lây trong cái cục đó ra còn cái người ta bản thân người ta người ta cũng quen biết giữ gìn cái, cái sức khỏe của người ta chứ các bạn đừng có nói là là người ta không biết tìm cho vô ở dưới quê hay là ở trên thành phố hay ở đâu đi chăng nữa tới thời điểm này người ta đang nhận biết được cái mức độ nguy hiểm của dịch và người ta tự biết cách phòng tránh tự biết cách ờ, bảo vệ người ta chứ người ta không có không không chứ không phải là mà là các bạn nghĩ là ừ về quê thả Lan không đeo khẩu trang hay là hay là tụ tập ờ, này kia ăn nhậu không có có đâu các bạn bây giờ người ta không còn người, người ta biết rồi người ta biết nhận thức rồi các bạn ơi đó với lại cũng hết tiền để mà ăn nhậu rồi không phải là à, đi làm một năm rồi bây giờ ấy đâu bây giờ người ta đang khổ người ta đi đi về để mà về dưới thì đỡ tiền nhà à, có rau củ quả ăn đỡ rất là nhiều chi phí đó, ở dưới quê không có giàu nhưng mà cái khả năng chết đói thì nó không có đó. còn ở đây các bạn sẽ chết bởi vì các bạn không có tiền đó mà chờ viện cấp các bạn hay quá các bạn trợ cấp cho người ta đi đó trợ cấp phải liền tay nha chứ còn trợ cấp mà nói trợ cấp rồi rồi, rồi ví dụ như tháng này thông báo trợ cấp nhưng tháng sau mới nhận được tiền thì người ta tháng này người ta tiện đâu người ta xây nó người ta đi về quê người ta cũng có cái lý do của nó chứ không phải là à, là là, là không có lý do nó mà mình thấy về quê rất là hợp lý cho nên là chính quyền nên tạo cái điều kiện để cho người ta đi về quê chứ còn mà những cái người về quê thì chắc chắn là cũng cũng cũng không có bệnh nhiều đâu không có bệnh gì đâu đó. bệnh thì phải làm sao mà mà chạy đời xe nổi bệnh đó cho nên là bây giờ mà cứ ép ở lại rồi nó dùng cục dùng cục nó càng nguy hiểm hơn còn những cái hình ảnh mà dùng cục mà các bạn chụp mà các bạn la đó là do từ đâu mà ra cái dùng cục đó, đó các bạn cứ mở chốt hết đi nó chạy không bao giờ có dòng cục các bạn đố các bạn quay được cái dòng cục nếu mà các đường thông thương hết làm sao mà các bạn mà có dòng cục dòng cục trừ khi tai nạn giao thông rồi đứng lại rồi kẹt xe rồi xe tới xe tới xe tới nó dồn mới dồn thành cục được còn nếu mà cái đường nó thông thoáng nó đi luôn thì người ta cũng đi luôn Nhà xe chạy dưới xe làm sao mà xe chạy xét gì được các bạn phải xa ra chứ làm sao mà chạy xét cho dù là đi chung đoàn chung gia đình người ta cũng phải chạy ờ, có khoảng cách an toàn với nhau chứ không phải là chạy cùng, cùng dòng cục giống như các bạn nói ừ dòng cục để mà lây nhiễm các bạn đừng có có, có làm chuyện đó mình nói thiệt còn những cái người nào mà có tiền nhiều á trong túi á đó, rồi nói người ta người ta các bạn hãy thử đặt mình vô cái trường hợp người ta không có tiền đó rồi coi rồi các bạn có có có có, có, có, có đích hay không đó, một bên đó là người ta ví dụ như gia đình dưới quê à, có thể là lo cho các bạn được thì các bạn trở về nó mình khoan nói về cái tình yêu quê hương nữa nghe các bạn mình đây người xa quê 16 năm rồi đó. thì người ta có thể gạt cái tình quê hương để mà người ta cùng nước ờ, cùng nhau chống dịch chống nước ờ, chống dịch lại đi về mà giúp đất nước nhưng mà bây giờ tiền không có thì người ta buộc phải đi về để mà giảm rẻ chi phí sau khi tình hình ổn người ta sẽ quay trở lại lên đó là một cái lý do rất chính đáng và mình thấy là về dưới không có ờ, gọi lây nhiễm này nọ kia đâu ở dưới quê rất là rộng rãi thoáng mát không có thể nào mà mà, mà khó lắm còn trên đây tụ tập nhà trọ nhà trọ sang sát rồi nhiều chuyện với nhau đó rồi nó sẽ tạo ra hình dịch rồi còn gừng gừng một gừng nữa đó. chưa tính là dưới quê người ta còn có thể là xong là những cái bài thuốc người ta sẽ giúp cho bạn mà, mà đề kháng cao nữa cho nên là các bạn nào mà, mà, mà cho phản đối cái chuyện gì quê đó, rồi bạn chụp hình các bạn quay phim mà nói đông đông này kia nọ là thôi thôi thôi mình cũng sợ các bạn luôn các bạn nói mà các bạn không có đặt mình vào cái vị trí đó đó ví dụ như các bạn có tiền các bạn ngồi các bạn ăn một năm hay ba năm gì nữa các bạn không sao người ta đâu có đâu có trong cái hoàn cảnh đó các bạn nếu mà các bạn bảo kê được cho người ta ờ, ở đây ăn uống ờ, không bị gì hết tôi dám chắc với các bạn là người ta sao lại các bạn có làm được cái chuyện đó không